tuệ soi sáng cho con người nương vào đó để vượt qua con đường vô minh hành pháp sám hối hậu mà diệt tội hầu vượt qua biến khổ sinh tử mà nghe bờ giải thoát thơm hương nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát ma ha tát đức phật còn đang tại trần nơi thành dương xa xa xăm có ông trưởng già vô ngần vào sáng, nhiều vườn ruộng lắm bạc vàng à, từng bạc ngựa từng đàn trâu dê giai nhân đồng đúng cận kề ông tên phó tướng bề tốt thái giữ gìn một là bố thí cho người hai là trì giới sống đời sạch trong ba là nhân nhục tốt cùng bốn là minh tăng quyết lòng tu theo năm là thiền định công phu sáu là trí huệ rạng nhận được tin ra đủ mười um, sanh con trai được một người à, tên là la bông tinh thời dễ thương vừa thông minh đủ mọi đường ai à, xóm làng ngợi khen thời gian thầm thoát trôi nhanh hình lậu sau đó gia đình không vui vì ông trưởng giả qua đời chàng trai là mong tận thời cư tan độ ba năm rất đàng hoàng à, cho tròn chớ hiếu lòng chàng mới yên mạng kỳ tan chê nói trên à, chàng bè trong kho chầu bao lâu dài mở ra tính toán này này rồi chiên ba phần đều đặn trọn bề một phần dân mẹ dùng chi hằng ngày một phần sữa soạn tiền chay cũng dường tam bảo lòng đầy thành tâm còn con xin giữ một phần dùng làm vốn liếng vì cần đi xa nơi xứ lạ không gần nhà kinh danh buồn bán lo mà lập thân tạo nên cơ nghiệp sang ngần à, thời nhà mình cũng thêm phần vẻ vang mẹ nghe thuận ý cùng chàng à, chàng liền sửa soạn lên à, đường đi lệnh lệ tinh khôn mà tình cầu xin được đi luôn theo cùng khi chàng vừa mới đi xong mẹ chàng vội triệu tập trong gia đình gia nhân tụ họp dây quanh bà thanh để nói mình cho nghe con ta rượt lung ra đi dặn ta chu tất mỗi khi cùng giường cũng trai tăng chớ coi thường nhưng ta tin ở đạo màu à, cho nên nếu có tăng nào tới đây um, để mà khăn à, tật hằng ngày à, thời dùng rồi gậy đánh ngài lùi liền um. thế là họ hết làm phiền sao không dám đến bên nhà mình số tiền cũng ta để dành mua nhiều xúc vật ờ, thoa tình bấy lâu ngọc ngang dê ngựa bò trâu ờ, heo cùng gà dịch giết mau tệ thần rồi ăn cho sướng miệng luôn ăn xong mua nửa chẳng buồn tiếc thương ăn hoài cho đền chán trường tôi gì mà phải cúng dường cho ai dài ngăn miệng cưỡng theo trong xa đời các tăng về phần la mong buồn hàng ma năm trời đã lẽ làng im trôi làm ăn cần kiệm xử người ban buồn chiều có nay thời giàu lên một ngày chàng quyết định liền ờ, trở về thăm viếng mẹ hiền yêu thương mệt vì di chuyển dọc đường ờ, tới ngoài thành phố thời chàng dừng chân tạm ngừng cho khỏe đôi phần sai người về trước bảo thân một mình gia nhân ít lợi nhiệt tình từng theo lệnh chủ phong nhanh về liền một hầu gai thay vào tìm chủ báo tình bất thường bà thanh đề dội vô trương làm như mình cũng cung dường chư tăng nên trong nhà bài dội vàng làng nhiều phái phương Phước Hoàng im xuôi nhưng Vừa khi gánh lời tới nơi Bà bèn nghiêm chỉnh cất lời hỏi ngay nhưng Con ta về thật mừng thái Sao chưa có mặt giờ này ở đâu Gia dạ nhân dội giá trình mau thưa bà công tử chưa vào tới đây hãy còn ở tận phía tây ngoài thành dương xá dài ngày nữa tôi ngưng bà tăng đề nói giọng vui sau khi la bắp và người lên đường ta liền tổ chức cung dường hơn năm trăm vị chữ tăng tại nhà gia nhân ít lời nghe trong lòng chợt thấy chẳng hòa niềm vui nhưng khi vào nhà thấy khắp nơi đây thời phan phương kia thời bồng quang chiếu giường bàn ghế phô ra lại thêm bát chén thật là ngổn ngang đều chưa dọn dẹp đàng hoàng bao nhiêu trước mắt rõ ràng đáng tin nghĩ đây là đấng mẹ hiền dạy nhân trở lại nào bên tượng trình những gì trông thấy rành rành à, nghe sóng la bấp và tình hân hoan dõi về quan hệ ngập tràn vừa đi vừa lại vô vàng thành tâm mừng họ hàng quyến thuộc người thân nghe chàng trở lại xa gần hợp nhau kéo ra đón tiếp trước sau nhìn chàng đi đứng tay sao bất thường vừa đi vừa lại dọc đường họ bèn xâm hỏi ông đương làm gì phật đâu có phía trước tăng thời không có về phía sau vậy ông lệ lại ai nào chẳng là bóng ngài ngần đầu trả lời ngừng chính là tôi là mẹ tôi tôi về buôn bán vừa rồi đi sang mẹ tôi lúc ở lại nhà kính tinh tam bảo thiết tha cũng dường hơn năm trăm vị cao tăng bà mời cung kính đàng hoàng lắm thai mỗi người kinh ngạc nổi ngay vì ông đi vắng nào hay sự tình mẹ ông ở lại gia đình à, bao nhiêu ai nghiệp tự mình gây ra chớ tăng khắp thật trước nhà bà đều đánh đuổi thấy mà tan thương còn tiền ông dặn cúng dường bà mua xúc vật và thường giết ăn sau khi căn tiên tế thần chính tay bà đã bao lần sáng sinh chàng nghe tội lỗi mẹ mình tưởng như xét đánh thần lình bên tai ngã luôn xuống muôn đất nằm dài liếm người bân tình một hồi thật lâu nghe tin nghe màn lâm đớn đau thấy mà tội nghiệp biết bao cho chàng bà thanh đệ rất quan mang linh dữ vội vàng chạy ra đỡ con cho biết chính bạn gây bao ác nghiệp trong nhà mới đây nên con lâm tình cảnh này bà bèn cứu chữa con ngay tức thì rồi bà lên tiếng nguyện thề trời cao đất rộng bốn bề thênh thang bể kia lòng lòng sông vàng nếu mà mẹ chẳng cúng dường chữ tăng sau khi con rời khỏi làng thời về mẹ bệnh liệt giường luôn môi rồi khi nhắm mắt lìa đời đó vào địa ngục đúng thời lời đây chịu bao quả bao sau này mong con hãy trở về ngang hai gia đình nghe lời thề của mẹ mình nặng nhớ trái nuôi quả tình gớm ghê tin lời mẹ dối gian thề nên chàng la bóc chịu về nhà ngay về nhà chỉ anh được ngài này ai ngờ say chuyện không hay mẫn rồi mẹ chàng có chịu trong người rồi lâm bệnh nặng tư thời mê man dù cho con uống thuốc thang làm bệnh không thuyên giảm ngày càng nặng thêm qua hai ngày và bảy đêm sau hồi nguy kịch bà liền mệnh chung lợi thề ấn nghiệm vô cùng diêm dương có lẽ đã không tha rồi sai quỷ dương lên à, tầng à, nơi bác hồn bà xuống đúng lời thệ kiên biết rằng mẹ nghiệp nặng nề cho nên là bông tức thì lo toan vừa mai tăng mẹ chu toàn vừa lo tạo phước hạ thì à, ban buồn kim bởi chuyên đi có lời chàng đem bố thi khắp nơi giúp dân thiếu mặt cuộc người đổi ăn lập chùa chuyện cung chư tăng à, bản thân tu học đạo vàng tại gia tụng kinh niệm phật thiết tha trì trai giữ giới thật là thành tâm dựng liều cỏ cảnh mộ phần nơi chôn mẹ chôn sơn lâm an bình ba năm thù hiếu chi tình muôn chim bay đến đầu quanh rộn ràng ta đặng mới lượn qua vàng để lên ngôi mộ mẹ chàng kinh dân thời gian xoay chuyển lẻ làng ba năm thụ hiếu nhẹ nhàng trôi qua một ngày la bông nghĩ ra cho rằng mình phải xuất gia tu hành mới mong bao đáp mẹ mình bao cho trọn vẹn ân tình sâu xa chàng bèn nghĩ đến phật đà núi kệ xà vật tiệm hoa hậu ngài sau khi quỳ lễ xong xuôi chàng là bồng ơi thuốc lời thiết thân kính thưa bạch đấng thế tôn sông thân con đã lìa trần vắng xa nếu giờ đây con xuất gia có đem phương báo cho cha mẹ mình Phật bèn giảng giải điều lành này người con thảo tâm thành chớ quên ở trên trần thế muộn phiền song thân nếu có lòng tin đạo màu cho con theo đạo tu ma hoặc trai hoặc gái chỉ cầu một thôi nhân xuất gia tròn vẹn được rồi bao công đức ấy xóa thời vô biên hơn xây tháp quý triền miên hơn xây bốn dạng tám nghìn tháp trên bởi vì cha mẹ hiện tiền nhờ công đức ấy được thêm rất nhiều thêm phước huệ biết bao nhiêu còn nhớ cha mẹ quý yêu qua đời dù trong quá khứ một thời được sinh à, tịnh độ vào nơi an lành nghe xong là bóng tâm thành à, mở lòng rộng lớn quyết tình xuất gia quỳ sinh phật thật thiết tha phật nhìn thấy giáng nhu hòa hiện lương lại tìm hiểu để mọi đường nên hoan hỷ thuận nhận chàng thật mau cạo luôn tóc cạo cả râu cả xa đơn giản khoác vào đẹp tay phật liền thọ kỹ cho ngài đạt cho pháp hiệu từ đây thượng dùng một kiện liên đẹp vô cùng tấm gương hiu để gian lần nói theo từ đây ngài một kiện liên cõi trần lạnh bước cửa thiền nương thân lo tu thiền định chuyên cần nhờ vào trí thực sớm ngần vốn xưa lại thêm dọc chi quyết tu tiền mau tới bậc thương thừa thật nhanh bản tâm tỏ ngộ đạt thành thần thông chứng được nổi danh đương thời Đấng vào bậc nhất ngay tôi Trong hàng đệ tử của nơi cửa thiền Một ngày ngày, ngày một kiền liên Nhớ về mẹ quê tâm liền xót sáng Công ơn cha mẹ bao la như trời như biển sao mà bảo đây à, mẹ nơi nào có kim thai phần mình giải thoát thân này đã xong ngài liền dùng đến thần thông kiếm tìm hồn mẹ ở trong cõi trời ngàn ngục tận nơi đều không thấy mẹ khiến ngài đau thương mới về bạch phật có tượng phật bèn cho biết rõ ràng như sao mẹ con đang tranh lắm sao còn sông gây bao tội tình không tình tam bảo đã đành à, nói năng dối trá tranh giành tham lam vừa gian xạo lại bất nhân nhẫn tâm sát hại vô vàng sinh linh sau khi chết chịu cực hình đó vào địa ngục thân hình thảm thế nghe lời Phật dạy mọi bề một kiện liền tay nào nề tâm can nào tương xót bội phần bèn vào nhập định dùng thần à, thông à, ngài nhân đi tìm mẹ khâm đó đây cách tầng địa ngục lòng đầy quan mang đầu tiên ngài tới nhân một người đang thụ hình kẻ thời bị mong mắt mình kẻ thời bị chặt thân hình thương thái chặt một chân hoặc một tay kẻ kia bị sẹo mất ngay mũi rồi có người bị sẽ làm đôi từ đầu trở xuống chân ngôi hai hồn ngài nhìn thấy xót vô cùng hỏi tâm chúa ngục với lòng cảm thương tất thời chúa ngục thưa rằng bọn này khi xong tin thượng giảng manh lừa thầy phản bản tuyệt tình à, nghe lời phinh định quấn quanh hai người à, mắt nhìn đều phải buông xuôi tai nghe chuyện sau mai rồi hùa theo trần sát hại đủ điều khiến người lương thiện chịu nhiều nghi nan một kiện liên buộc chưa chan tìm đâu thấy bông mẫu tâm của mình ngài cuộc hành trình bước qua địa ngục xảo minh nhìn vào thấy tội nhân thảm biết bao bị treo bị trói ngược vào phía trên tóc thời bị lửa đốt lên đầu trâu mặt ngựa môi liền tìm ra kẻ kia treo ở phía xa thằng lăng danh đa hét la rợn người nơi đây chúa ngục thốt lời bọn này khi sống trên đời gian manh vong ân bội nghĩa bạc tình à, bao công ơn kẻ giúp mình mau quên hương lành mà chẳng chịu yên tranh giành cao tâm gây nên quan hờn khi tiết nhiệt chiều lại lên chân không màng phải trai đuổi luôn tâm tình kiếp sau hội ham thân hình đó làm thú vật gian hình khó coi nhân một kiện liên kim khắp nơi vẫn không thấy mẹ đành dời chân đi qua tầng bạch quạt gần kề chốn này địa ngục thảm thế đó đài nhân chúng sinh bị bỏ coi sai mẫu mẹ lê láng thân gầy nạt tan phơi ra xương thịt ngổn ngang chết đi sống lại không than bao lần cảnh tạng thương thay nhận tâm hỏi tâm chúa gục nguyên nhân cực hình Ngài nghe chúa ngục phẩm bình Nơi đây là những chúng sinh ở đời Không tin tam bảo mãi thôi Lại còn mưu giết hại người chung quanh Luôn luôn gieo khổ sinh linh Ngày nhiều tội ác tài tình trước sau mình làm mình chịu tốt đâu ngày nay quả bao gánh mau tức thì bóng hình mẹ chẳng thấy chi một kiện liền bước chân đi gặp ngồi xuống tầng địa ngục dưới rồi ngẩn nhìn kiếm thọ là nơi chốn này tội nhân đang bị đỏ đại ngồi trên mũi kiếm thần gầy tán thương tai danh thế nhọn kinh hoàng đường gần lìa đất đổ xương ra rời ngầm hỏi thăm chúa ngục trả lời tội nhân này sống trên đời nhớ nhớ không tin nhân quả bao giờ sát sinh tàn bảo trực chờ để ăn cho như vật bổ tâm thân ăn cho sướng miệng tạo nhân dữ dần giờ đây nào có kịp than gây nhân trả qua lời vàng không tin trong đây ngài một kiện liên tìm không thấy mẹ nên liền đi luôn xuống ngay địa ngục kinh hồn chốn này tên gọi đảo sơn bích bụng ngừng đạo gồm nhọn quăng kinh tượng xe thân lóc thịt mau vương trạng trề tội nhân gào thét nào nề hỏi thăm chúa ngục tức thầy thương ai nhân trên dương gian nhân kẻ này dùng dao xẻ thịt phân thay trâu bò lợn về mổ bụng đúc lò nấu nên hầm rang ăn cho thò lòng gieo nhân độc ác vô cùng ngày nay quá bao não nùng tiêu ông mẹ không ra Ngài liền tới ngục khôi hà kế bên Tội nhân trong đó kêu rên Người thời đang bị bỏ lên dạt dầu Người thì chạy trốn trước sau cặp mình lửa đốt từ đầu tới chân chen nhau chạy muôn thoát thân tới ngay buôn cửa mở gần chung quanh vừa rên xiết vừa tranh giành cửa kia tự động đông nhanh lại rồi quấn quanh lò lửa tới lui thoát đâu ngọn lửa cháy tôi thân hình nằm um, một kiện liên thấy tội tình hỏi thời chúa ngục thưa trình đầu đuôi nhân bọn này lục xong trên đời âm mưu cổ sát bao người nhận tâm mừng kéo bè kênh canh ác nhân ra bài ức người dân lành hiền gây bao ác nghiệp truyền miên giờ đây phải trả nghiệp liền thoát đâu trong lò lửa cháy ngập đầu tìm không tay mẹ nồi sầu gia tăng một kiện liên bước chân sang ngột tên đồng trụ kinh hoàng diện rang tội nhân ôm cột kêu la cột đồng nóng bồng đôn da thịt người khắp mình lửa cháy bóng ơi miệng thời sẵn nóng nuốt rồi nhà rang thật đau đớn thật xót xa theo lời chúa ngục đó là tội nhân khi còn ở cõi dương trần cái quyền cái thế luôn ăn hiếp người nhân giam cầm kẻ yêu mãi thôi ngày nay quá cái thời thương tâm chung này không thấy mẫu thân ngài liền rộng mở lòng nhân của mình Nói cùng Chúa Ngọc chân tình Nay tôi muốn chịu cực hình tại đây Thay cho các tội nhân này chịu bao khổ não đỏ đài được chẳng nghiêm trang chùa ngục thưa rằng ai làm nấy chịu đã hàng bao lâu đều ngài muốn không được đâu mẹ con cùng chẳng thế nào chịu thai huống chi ngài là tới đây theo tôi chỉ có cách này là hơn nếu ai muốn cứu tội nhân ngục vô ngần đớn đau thời tìm phật đề thỉnh cầu thành tâm sam hối rồi mau nhiệt tình ăn chay niệm Phật tụng kinh chăm lo thiền định cho tinh tấn hoài mười điều lành làm đồ mười giúp người hoạn nạn cứu người nguy nan lo truyền ban đạo vàng mới mong cơ hội tiêu tan tội tình giải trừ nghiệp chướng của mình cùng tìm về cõi tịnh thanh tâm hồn cùng thành chánh giác được luôn con đường địa ngục không còn xa chân một kiện liên tìm mẫu thân qua bao cửa ngục xa gần thấy đâu bước đi buồn bã cúi đầu xuống tầng địa ngục dưới sâu kim tìm mừng Nơi đây lạnh buông khắp miệng hàng băm lửa ngục là tên chốn này tội nhân lạnh công chân tay thịt da nâng nè mặt mài tái xanh nằm ôm tuyết lạnh chung quanh nào đâu được phép cửa mình thoát đi ngài tương cảm hỏi tội gì thời nghe lời chúa ngục kia có bài nhân tội nhân trong địa ngục này nhiều tiền lắm bạc trước đây ở đời ngừng mượn người làm việc xong rồi cây tiền ức hiếp đám người làm công nhân tâm bốc lột vô cùng nắng mưa nóng lành cũng không đổi hoài nhầm nay thời quả bao dài dài một kiền liên kiên thời không ra ngày sầu não bước chân qua vào ngay địa ngục rất là tội tâm ngục hăng làm tối quanh năm không còn ánh sáng tội nhân kinh hoàng thần kinh căng thẳng vô vàng có mong thoát cảnh lầm than thân mình Ngài đào xót hỏi sự tình Được nghe Chúa ngục tượng trình như sao Nhóm này lục sóng hùa nhau Dù mình ngu dại bao đầu bên mê ân không phân thiệt ác đôi bề không tin nhân quả không hề thương ai như cho nên tạo nghiệp xấu hoài giờ đây quả bao thay thời đớn đau ngưng kiếm tìm không thấy mẹ đâu một kỳ vào ngục bên ngục canh thiệt gian tiếng rên tội nhân bị móc miệng liền kêu lan câu bằng sặc keo lưỡi ra tại trâu khổ nhọc để mà cài sâu nghe này trả thật dài dầu khổ đau không biết giờ nào thoát ly quan cai ngùng nói tưng thì bọn này lục sống muôn bề dối gian lời thiêu dệt miệng nói càng thốt lời không mang mối nặng đôi chiều gieo nhân sâu đã qua nhiều giờ đây quả bao đủ đều gặp thôi tìm không thấy mẹ gặp nơi ngài liền đi nữa nhìn thời thấy ngay một bài quê giới quanh đây đầu to như của trâu cài khác chi bụng to như cái trong kia cổ thời lại nhỏ khác vì cây kim Hình thù sâu si khó nhìn Nói ăn lê lên khắp miền gần xa đồ ăn đôi lúc kim ra cổ thì qua nhỏ khó mà nuốt trôi nhưng lửa trong miệng lửa trên môi bốc ra ngùng ngục mấy thời hải thai ngài bèn thăm hỏi nhóm này tội chi mà bị đỏ đài thập thế trước kia tạo nghiệp ác gì quỷ bèn lên tiếng nào nề thưa luôn chúng tôi ghi xong cõi trần tạm làm bọn sẻn vô ngần ngài ơi của thời giao kỷ một nơi mà cho cha mẹ tứ thời đổi ăn không hề to chút ăn năn ngoài ra tam bào chẳng cần kinh tinh quanh năm chỉ nghĩ bạc tiền giờ đây quá bao yên sầu mẹ hiền tìm mãi thấy đâu một kiện liên lại cúi đầu bước đi trong lòng chợt sầu bi bước lần tới cửa ngục kia xa vời ngẩn nhìn thấy có dạo rồi ngục cao tượng chính là nơi trước này dây quanh cò dạch sắt dày tượng cao muôn dặm bao ngày bốn bề lại tìm lưới tép dằn che chó đồng to lớn hăm he canh chừng bốn con càng lửa đó hận xua sang gầm ten dữ hung do người ngài tìm cách để vào côi tiếc thai cửa đông kính rồi còn chỉ nhưng dùng măng tuệ không thay gì bị pháp thân chẳng lọt cửa kia khó vào ngài đành chịu không biết sao trong lòng thất vọng nghẹn ngào trở lui nhưng than rằng đã đi khắp nơi qua bao cửa ngục mẹ thời thấy đâu đến đây chất ngất ờ, buồn đau còn quá không nổi ngục cao tưởng rồi nhưng trở về dương thế đành thôi con tìm đến phật xin lợi từ bi chỉ đường chỉ lối con đi quyết tâm tìm mẹ quản chi nhọc nhằn trên đường trở lại dương gian ngài quay nhìn lại dặm ngàn đảng qua nghĩ ngoài ngục cao tường xa còn nhiều ngục nửa về mà thấy đâu mắt thường nhìn chẳng được nào pháp tân cũng khó lọt vào cho cam bởi vì trên chốn dương gian còn bao nhiêu tội vô vàng điều linh gây ra bởi căn chúng sinh ít ai có dịp tự mình nghe ra nên đành tâm niệm phật đà nghĩ về mẹ quy xót xa nỗi niềm mừng Dạ rồi ngài một kiện liên Sau khi quyết định xa thiền xong xuôi Thế là thần thực tức thời trở về thực tại ngay nơi dương trần vẫn còn đau đớn xót thầm nào quên cảnh tượng xa gần tan thương khắp trong địa ngục kinh hoàng càng mong gặp mẹ lòng càng nôn nao tình thương mẹ mãi dạt dào bèn tìm đến phật mong sao giúp Ngài sau khi tới chỗ Phật ngồi Ngài bèn đi nhiễu quanh nơi ba vòng rồi quỳ bạch phật nói lòng theo lời phật dạy con không ngại ngần xuống bao tầng ngục xa gần nhưng không tìm thấy mẫu thân chúng nào tay chúng sanh khổ xiết bao xương tàn thịt na khóc gạo rên la thật là tham cảnh xót xa đủ thành phần cõi ta bà dương nhang sao cùng con phải dừng chân tại nơi ngục nọ tường ngăn cao dời cửa thời kinh minh khắp nơi rồi không ai mở bóng người thấy đâu con dùng mắt tuệ nhìn vào cũng không thấy được chung nào phía trong con sinh từ phụ xót thương chỉ bài cho cách vượt đường im xuôi nhìn người để từ nói trôi tấm lòng yêu để ít ai sanh cùng phật thương chỉ dạy hết lòng cao tường là ngục mẹ con đọa vào bà mang tội nặng xiết bao hàng ngày tỏ khổ đội đầu máu tươi bàn trong ngồi thủng thân người cao tường ngục lớn là nơi khó vào phải nhờ tinh trưởng nhiệm màu cùng là y ban mới mau hoàn thành đây là báo vật hiển linh của ta sang có nơi dành cho con mang theo tới ngục đó luôn dùng tích trượng vòng ba lần xuống hiên sẽ lòng chốt sẽ rơi tên cửa ngục tự đồng mở liền ra mau cầm thêm viên ngọc minh châu soi tầm tâm tôi xua màu u minh một kiện liên tạ ân tình trọng tay nắm gậy trên mình quạt y nhưng cầm theo bình bát ra đi sẵn bao vật báo nên chi vững lòng màng lại thêm ngài có thần thông tới ngài cửa ngục cũng không khó gì nhận vẽ trang nghiêm giảng quy nghi ngài cầm tích trượng tức ờ, thì quang mai dọc ba cái trước cửa cài ngôn trong gian dội dắt ngoài nhẹ rung lời giảng lên cờ mở tung ngài bẹt nhẹ bước ung dung đi vào ở bên trong náo loạn xiết bao tức thì chúa ngục tới mau hỏi rằng um, Thấy Ngài là một vị tăng Tại sao mở cửa ngục đường vào đây Vì người bị nhốt tận này Đều là tội phạm đỏ đại truyền miên Trước đây tam bảo không tin Làm điều ngủ nghịch gây nên tội tình một kiền liền nói chân thành rằng ngài muốn kiếm mẹ mình đã lâu tỏ lòng hiếu báo ân sâu dù bao gian khổ khá đâu ngại ngần ngột quan thật hỏi luôn con làm sao ngay biên mẫu tận chuột này um, ngài từ tôn đáp lành tai tôi nhờ đức phật chỉ bài cho ấy ngục quan mừng rỡ hỏi ngài nhờ ơn đức phật thật mãi vô vàng ngài cùng phật có họ hàng ngài nghe phật hỏi dội vàng xưng tên tôi hiểu là một kiền liên vốn là đệ tử phật trên dương trần xuống đây tìm kiếm mẫu thân họ lũ tên gọi phu nhân thanh đề thành dương xã xưa kia ngộ quan mở sầu tức thì kiểm tra sau khi đã kiếm được ra bèn lên tiếng gọi tên bà giang âm mưng ai là thanh đề phu nhân ở thành dương xá tội cần gặp đây có thầy tăng xuống ngục này ngó lời muốn gặp lâu nay kiếm tìm thầy tên là một kiền liên chắc không lâu nữa bà liền rời thôi sẽ mau to khỏi ngục rồi tiếng giang lên hỏi không ai trả lời ngừng Ngục quan tìm gặp tận nơi bà thành đẹp mới bội hồi nói ra lúc tôi còn sống tại nhà sinh ra được một con và đặt tên là la bóng rất lành hiền chứ không phải một kiện liên bao giờ con tôi cùng chẳng xuất gia nên tôi không dám đi ra gặp thầy Ngột quang quay trở lại ngay Gặp thầy Tăng nói thầy hay sự tình Rằng bà cho biết con mình Không hề trong giới tu hành khi nào và tên gọi chẳng giống nào Người con thạo nói nghẹn ngào thiết tha Ờ, khi còn mẹ lúc còn cha cái tên là bốc chính là tên tôi sau khi cha mẹ qua đời thời tôi theo phật tu nơi cửa thiền có tên là một kiện liên xót tình mẹ quý lo tìm biết bao ngột quan quay gót trở vào nói thầy tặng đó ai nào khác xa chính là là bóng con bà bà thanh để vội tỏ ra vui mừng muôn sinh gặp mặt vô cùng ngụm quan lùng đó đồng lòng dắt đi nhưng cho bà gặp được thầy kia mong bà thoát cảnh nào nề lầm than một kiện liên gặp mẫu thân chào ngồi thấy mẹ đạo năm khắp mình toàn thân lửa cháy tội tình trên người lưỡi tem khoác quanh khuya ngoài cổ mang gồng sắt làm đai chân lòng linh lang máu thời tuôn ra ngài nhìn thấy mẹ xót xa lòng đau như cắt liền hòa khóc gian Thưa cùng bà mẹ ngay rằng Con thường cũng lễ trai tăng tâm thành hơn năm trăm vị tu hành hằng mong mẹ thoát tội tình xưa kiên hầu sinh thiên được trọn bề bao lần tìm mẹ có hề thấy đâu khắp trên trên cõi trời cao ai ngờ mẹ lại đọt vào ngục sâu bà thanh đề nói nghẹn ngào tưởng rằng mẹ chẳng khi nào gặp con ngàn đời xa cách nhau luôn ai ngờ địa ngục mận còn có duyên ngài bèn khẽ hỏi mẹ hiền con làm phật sự ở miền dương giang thường xuyên cùng tế thành tâm chẳng ai mẹ có được phần ít chăng bà thanh đề cất tiếng than dù cho cung tế rình sang ít gì um, mẹ nào ăn được chút chi cuộc sâu vô dáng mẹ thì đỏ thêm mưa cần lập công đức ngày đêm mới mong cứu mẹ khỏi miền đau thương Ngày xưa mẹ đã lầm đường Không lo tu phước nên vương tội tình Khiến bao ác nghiệp tạo thành Lại thề độc ác miệng mình thốt rang nói gian cũng chẳng nể hà ngày nay đò ngục khó mà thoát đi đơn đau khổ nào thảm thế phải ăn sắc nóng mỗi khi đổi lòng khá thời phải uống nước đồng à, ngục này mẹ chăng chẳng mong thoát rồi à, bà thanh để chưa hết lời đã nghe chúa ngục thúc đòi bà đi à. Tới giờ chịu tội còn gì Mẹ già con phải chia ly đôi đàn thế là chúa ngục vội vàng đẩy bà vào phía ngục đường bên trong Bà bèn mạnh lại dặn con Mẹ giờ đau đớn chẳng còn chịu thêm Con về cầu Phật chớ quên Ngài thương tình sẽ giúp liền Ngài cho vì Ngài vốn săn lòng từ Cứu cho mẹ thoát nghiệp xưa và hình Bà chưa nói hên ý mình ngụm sau cửa đã đông nhanh lại rồi nhận Một kiện liên lòng bội hồi Đấng đau nghe mẹ tốt lời kêu than Dập đầu vào vách tường ngăn Ngài nhìn chúa ngục kiêu gian tham sầu cho tôi xuống chốt ngục sâu Cho tôi chịu tội thai vào mẹ tôi Thương tình chúa ngục manh lời Biết bao tội lỗi mẹ Ngài tạo ráng khi bà con sống ở nhà ngài là con cũng khó mà chịu tai nhờ quy lực phật lâu nay mới mong cô mẹ thoát ngài ngục tù ngài về xin phật nhân từ hợp tăng ni khâm các chùa gần xa dấp lòng thai mẹ thiết tha cùng nhau sám hối thật là thành tâm mời mong giúp được mẫu thân tiêu trừ nghiệp ma phần tội xưa xin về cực lạc mong chờ phần tuổi cai ngục ngài nhờ ít chỉ nhưng nghe xong lặng lẽ ra đi một kiện liên vội quay về trần gian quỳ bên phật cất lời than mẹ con chịu tội vô vàng thảm thương lòng con khổ não trăm đường con xin đức phật giúp phương tiện gì mẹ con thoát khỏi cảnh kia thoát vòng địa ngục sầu bi kinh hồn Ngài quỳ bạch Phật vừa xong Tức thời ngất ngất liêm chẳng còn biết chi Tăng ni quanh đây tức thì đưa tay dìu đỡ tự bi khẩn cầu mừng cầu xin phật phép nhiệm màu giúp người địa ngục thoát mau đo đại một kiện liên hiếu thảo ngai tình dành cho mẹ đông đầy biển khơi nhân Thật bao la thân tuyệt vời Cho nên Đức Phật nhận lời giúp luôn Phật cùng đệ tử thánh nhân Lĩnh hư không để nhập thần quy nghi rồi hào quang phật phóng đi xuống tầng địa ngục nào nề vô minh à, tràn đầy ánh sáng lung linh khiến cho cảnh với tay hình lực nhanh Nỗi dao nhọn quắc dây quanh Giờ đây bỗng biết ngay thành tràng phan Gồm đau trong chất dọc ngang Giờ thành quá quả vô vàng tốt tươi như gương kia sắc đỏ nung người thành tòa sư tử tức thời âm im mừng Dạt dầu sôi sụp khói lên Giờ thành ra cảnh hồ sen thơm lừng Bây giờ vui cõi âm cung Diêm dương và đại chúng cùng tươi vui Đồng thanh ca ngợi gian lời Thật lành thật hiếm mỗi người mừng thái chúng sanh trong địa ngục này nhờ hồng ân phật bữa nay an lành ngưng khổ cảnh hết nhục hình thoát dòng nghiệp chướng điều linh vô ngần mọi người ở dưới cõi âm cùng quỳ lễ là thành tâm một lòng à, hướng lên cao phía hư không hiện tỏ thân phật rạng hồng uy nghi như tội nhân khắp cõi ma ti tỳ theo phước bao trước kia của mình à, nhờ ơn phật độ an bình giờ đây đều được tái sanh cõi trời ngầm một kiện liên cung thầm vui nghĩ rằng bà mẹ quý thời giờ đây ờ, cũng chung hưởng phước báo này nhờ hào quang phật đo đài tiêu tan một hôm nhân có duyên phận ngài quỳ hỏi phật băn quân nặng tình hồng ân phật rạng ảnh linh cho nên căm cả chúng sinh được nhờ mẹ con hoàn cảnh bây giờ quan khiên cởi bò chắc là thành thơ à, trồng vô lương số cội trời mẹ con không biết ở nơi chốn nào tất thời đức phật phán mau mẹ con tôi chướng nặng sâu kể gì ờ, vừa ra khỏi ngục na tỳ lại xa ngục hắc am kia mất ờ, rồi một ờ, kiện liên lòng bối rời quyết tâm tìm mẹ ngài dời chân đi xuống tận hăng am quảng chi tâm lòng yêu thảo khắc ghi sáng ngời nơi đây địa ngục đầy người chen nhau đòi các miệng thời trên la ngài nghe trong dạ xót xa kiếm tìm khắp chốn không ra mẹ mình cuối cùng thấy mẹ tôi tình thân rung vị đôi hết tình anh rồi à, không còn phân biệt được cái Ngày lai dài mẹ mong người tỉnh ra à, nhưng sao mắt mẹ lơ đờ nhìn ngài lơ láo miệng bà vàng xinh ờ, chào ôi đôi khác ngày đêm thân tôi lạnh qua chỉ thèm ăn thôi nhưng thần thông đã sẵn có rồi một kiện liền kiếm cơm thời được ngài ờ, bưng cơm dân mẹ ngàn mài bà thanh đề thấy đưa tay đỡ liền Mừng hơn hờ sướng cuồng điên Nhưng tâm bụng rỉnh xóa quên đâu nào nên tay này bóc vào ăn tay kia vội vã che mau cơm mình à, lo người giật sợ người dành về toàn kẻ đôi dây quanh dữ dằn Tháng ơi cơm chưa kịp ăn Lửa hồng bỗng đốn thành than mất rồi đốt luôn khét lẹt đôi môi và thời lửa cháy miệng thời máu luôn ngài nhìn mẹ thấy kinh hồn bật lên tiếng khóc đau buồn thảm thế thương bà mẹ nghiệp nặng nề hết đường cô nôi co bề thoát ra rang ngài liền bật không trang hòa đầm đìa giọt lễ nhạt nhòa bờ mi à, khiến cho lũ quỷ sư kia nỗi lòng thương cảm cùng chia bể sầu Ngài buồn ngựa mặt than mau Thần thông minh cô biết bao nhiêu người Giờ đây bất lực mất rồi bó tay nhìn mẹ nổi trôi thủ hình thần thông rồi cũng cam đành khó qua nghiệp lực mẹ mình gây ra thôi đành về lại phật đà cầu xin giúp mẹ thoát qua nạn này một kiện liên tìm mà thấy phật ngay quỳ xin thương xót chi bài lỗi đi ngã phật lên tiếng dạy từ bi mẹ con gấp tội đất chi nặng nề um, tham lam đồng án nhiều bề qua bao tiền kiếm không hề hoàng lương dù con yêu thảo trăm đường dù con bậc nhất thần thông đạt thành một thân kho cứu mẹ mình gặp hoàn cảnh đó cũng đành chịu luôn các vì một chiếc thuyền con chớ đâu nổi đa lớn hơn chiếc thuyền muôn cho mẹ thoát ngục trên phải nhờ tần lực vô biên phi thường à, của tăng ni cách mười phương đã tu chứng đắc đạo vàng quang vinh nương suốt trong ba tháng tịnh thanh an cư tự tứ tu hành truyền tâm ngày đầm tháng bảy hàng năm tập trung chu nguyện cầu an cho bà riêng phần con phải thiết tha cung dường tam bảo thật là trang nghiêm đồng thời sám hối ngày đêm tiếp tay cho mẹ lòng tin nhiệt tình phát tâm cầu nguyện chân thành may đa mời chuyên nghiệp nhanh cho bàn nhờ bao công đức cao xa mẹ cha quá vàng đã qua bảy đời cũng được siêu thoát coi trời mẹ cha hiện tại phước thời hưởng ai lỡ gầy tai cách lâu nay xưa kia tích tụ giờ này tiêu tan một kiện liên nghe lời vàng tức thời tịnh ngô dân tràn niềm tin theo lời phật dạy như trên du lan vừa tới ngài liền thành tâm cúng dường thiết lễ trai đàn nhờ vào công đức của hàng chân tu hợp cùng pháp lực thượng thừa phật đà tích tụ có từ bao lâu bà thanh đề thoát ngục sâu mà dứt mau cảnh nuông khổ đau ngục hình được siêu thoát hưởng an lành hưởng thêm phước báo được coi trời cung trời đau lời tuyệt vời một nơi ly tước mọi người cầu mong một kiện liên rất vui mừng sau khi thấy mẹ thoát dòng đau thương ngài bèn đến trước phật đường chắp tay bạch phật mối dưỡng bận lòng bạch thế tôn thân mẫu con được nhờ tam bảo đức luôn trang trề nhờ quay lực của tăng ni mẹ con thoát khỏi ngục kia gia hình thoát loài ngạ quỷ sung sinh dứt dòng khổ nào quả tình mừng thai vậy thưa về đời sau này trong hàng phật từ đó đây có người um, khi mùa du lan tới rồi muôn làm lễ ở khắp nơi chùa chuyện à, để mong tạo chút cơ duyên hầu mong cứu độ mẹ hiền cha yêu hiện đang xong cành sớm chiều hoặc đà đã mất trong nhiều kiếp xương à, giờ đây con trao gắn tu dù làng dân lề cấp chùa được chăng mong nghe phật ban lời giảng à, cho hàng phật tử biết đường theo ngài à, phật nghe xong dạy lành tai đời sau nếu đúng vào ngài du lan Ngài đầm than bay hàng năm ngài Phật quan hệ thành tâm cúng dường Về lòng hiếu thảo yêu thương Mong đền đáp lại công ơn biển trời của cha mẹ trong nhiều đời à, dù thời hiện tại hay thời trước kia à, dù lan làm lễ sớm khuya nhờ công đức của tăng ni nhiệt tình à, cùng nhau chu nguyện giúp mình thời cha mẹ ở gia đình hiện nay tăng thêm phước thọ tràn đầy cõi điều tai hòa đỏ đài nội trối nhân còn cha mẹ mất lâu rồi lỡ lầm bất thiệt bại đời đã qua nhờ vũ lan cứu độ ra thoát đường địa ngục thật là khổ đau cõi nhân thiên được sinh vào tràn đầy phước báo giác vào niềm vui sau khi phật dạy dứt lời một kiền liên với mọi người chung quanh Bốn chung đệ tử thuận thành cùng nhau quan hệ tuân hành theo ngài nay à, kể từ đó cho đến nay lễ thường cứ đến mùa này trong năm vào tháng bảy đúng ngày rằm Mỗi người làm lễ du lan nguyên cầu Tỏ à, lòng hiếu thảo đậm sâu Mong cha mẹ hưởng được bao phước lành nhờ lời chuông hiền tâm thành tạo ra sức mạnh hòa tình lớn lao gây niềm thông cảm dạng vào để rồi kịch tính ngay vào mẹ chăng nếu đang trong cảnh xót xa tràn đầy khổ ly chan hòa đớn đau tâm hồn sẽ tỉnh ra mau thoát cơn mê muội thoát màu vô minh chuyện tâm niệm a của mình nương về nếu thiện tốt lành quý thai à, chính nhờ sự chuyển hướng này mà người mắc tội thoát ngay ngục hình à, Thoan đau thương thoát tội tình à, Chính do tâm đó tạo thành trước kia Lời giảng kinh điền khắc ghi tâm người trong lúc mê si điên cuồng lỡ gậy nghiệp chướng tai ương để đòi đỏ lạc vào đường ngục sâu à, nếu chuyển tâm nếu quay đầu nghiệp dù giữ xe chuyển mau thành lành từ khi cứu được mẹ mình trả xong chữ hiếu trọn tình mẹ con à, Ngài một kiện liên quyết lòng Tu hành bên Phật ở trong cửa thiền à, tâm an tình chi dân bệnh à, sống đời trong sạch nương miền thanh cao à, nhưng do nghiệp dư thớt nào nghiệp từ tiện kiếp nhân bao nhiêu đời nhân Bây giờ trổ qua dữ rồi Cho nên Ngài phải tới thời mạng dông Trên đường hoàng pháp thông dông Một hôm Ngài phải qua vùng núi cao Đường đi nguy hiểm xiết bao Ngờ đâu một bọn nấp vào phía trên loạn hình ngoại đau tỷ hiềm đã từng ganh tỳ lại thêm căm thù giờ đây phục kích người tụ âm mưu giết hại rất ư bạo tàn à, khi ngài vừa mới đi ngang trên cao bọn chúng vội vàng hè nhau cùng xô đao nặng xuống mau à, rời như ta đồ sắm gào ầm vang à, à, bích luôn cả lỗi đi ngang nhục thân tôn và tiêu tan tức thình xương dập nạn máu đầm địa trăm phần rùng rợn muôn bề thảm thương ngài xa lời phật tiệm đường nhờ thần thông đến cứu không kịp thời ngầm bèn nêu thắng măng đôi lời thần thông bàn hỏi giúp đời lâu nay à, không sao sử dụng dịp này để mà cứu thoát chính ngay mạng mình một kiện liên kẻ trần tình một khi nghiệp tới thì đành chịu thôi à, chứ thần chưa tới nhờ tới à, rồi à, làm sao còn kịp kịp thời chữ thông Thốt lời hăm hỏi vừa xong một kiện liền đa mạng dông tức thì à, về phần bọn ngoài đạo kia à, đều cùng tội nguyện sau khi giết người à muốn làm hại phật không xuôi nên mong hại để tự ngài từ lâu đây là đệ tử hàng đồng hầu làm phật giáo tiêu hao quy quyền tin về ngài một kiện liên loan truyền khắp chôn tới liền hoàng cung vua a xà thê nổi sung lệnh truyền bạc cả ngàn hung thu này um, toàn phường lõ thể quanh đây uh, mạng qua hầm lửa ném ngay chung vào mà bọn gian chịu tội cùng nhau chết xa vào địa ngục sâu kia liền um, nghe tên ngài một kiện liên à, về phường ngoại đảo trong miền mạng giống à, các tăng ni đều mũi lòng mà lệ tuôn sầu thảm vô cùng bi ai à kéo nhau đến trước phật đà nghe quỳnh à, quỳ xin hỏi phật chuyện ngài một liên à, thần thông vốn giỏi vô biên à, cớ sao tai quả người hiền dương mang ôm tôn đức phật dạy rằng à, chúng ta đừng qua xót thương tham sầu mà ta từng nói đã từ lâu thần tông dù cũng đâu ít gì khó mà thăng nghiệp báo kiên à, một luyện ti rất giỏi về thần thông mà trước đây cứu mẹ chẳng xong à, thì nay cũng chẳng cầu mong giúp mình à, một khi nghiệp lực hoàn hành thần thông dù giỏi cũng đành chịu thôi một liền biết trước hết rồi biết rằng tai họa chết người xảy ra dù thần thông sẽ vượt qua lăng à, dễ đâu chịu chơ xót xa thế này à, nhưng làm như vậy không hay vì nghiệp lực dần dần xây theo mình à, một liên tham qua biết rành nhưng mà hứng chịu thận tình an nhiên liền à, vì mong trả hết nghiệp liền à, một lần trả dứt nghiệp tiền kiếp xương à. hầu an ngàn trong đường tu quan thành phật đạo kể từ kiếp sau điều cao quy đứng hàng đầu một liền bảo vệ đạo màu quang vinh nên tuần tử nên hy sinh à, tấm gương sàng đo quá tình quý sao à, nghe lời phật dạy tâm sâu dạy quanh đệ tử cùng nhau thấm nhuận bình tâm tình ngộ ra giận à, cùng sinh tìm miếu cội nguồn lâu nay nay à, từ trong tiền kim trước đây bột liền ngài đa trót gây nghiệp gì à, trong một tiền kiếm xưa kia một liền ngài vốn tu trì chùa to à, là thầy tăng rất nhân từ đạo cao đức trong đường tu vẹn toàn một hôm thầy phải đến thân à, làng bên thính việc thầy cần đi sang à, dặn dò đệ tử ở nhà sẵn dành tiếp đón thật là nghiêm trang à, có hai thi chủ ghé làng đến chùa lễ phật cúng dường hôm nay cả chùa chờ đợi suốt ngày chẳng ai nghe đến nơi đây cung dường trời chiều quân bóng tà dương một người đệ tử vội vàng bước ra đưa tay đông của chùa nhà chợt nhìn thấy vợ chồng già ngoài hiên dáng nghèo có vẻ hiền cùng nhau kim tốn ngồi bên mé ngoài chẳng chờ chẳng đợi lâu rồi chưa về bộ giấc tối trời quanh đây hỏi tâm đệ tử được hay hai ông bà tới cống này từ trưa ngồi đây chờ gặp quý sư không ai hỏi tới nên chưa dám vào nhà xa đi lại khó sao tài thêm nghèo túng nhân nào quản chi tới đây lễ phật từ bi à, cung dường tam bao lòng thì thành tâm mà cứ chờ đợi chẳng ngại ngần dù cho đêm xuống xa gần vắng quang à, nghe xong đệ tử ngỡ ngàng lòng thầm bực bồi nghĩ rằng ôi tôi à, chính hai hành khất này rồi cửa chùa chặt lối cùng ngoài quá lâu à, thời còn có thí chủ nào tới đây mà lại muốn vào làm chi lộ tâm phân biệt tức thể nghe chê bài ranh rưới kinh khi bận hàng Nhìn lại nhạc nói nhẹ nhàng Lần sau lễ Phật cúng dường được thôi Tới giờ chùa đóng cửa rồi Giờ bà già kính cần thốt lời phân muốn bữa sau lễ phật trong chùa à, thôi thì nghĩ lại kể như được rồi à, lần này đã lỡ tới nơi có lon gạo mới của người làng sang à, với lòng thành vợ chồng già xin cho dân lại thiết tha cúng dường nghe xong đệ tử kinh thường vô tình buông tiếng trang trường sân si à, tưởng rằng đem cung những gì à, nhỏ nhỏi lon gạo chùa thì thiếu chi Thôi mau mau hãy đem về à, Ba già nàng này nào nề lắm tay à, Gạo từ xa mang tới đây Lột ra từng hốt bảy ngày bảy đêm Trộn vào nếp hiếm trong miệng ớp à, Cùng mật ngọt lại thêm dĩ đường Thành tâm đem đến cúng dường trước là cung phật sau hàng chư tăng bà già đang nói dở dang vừa xoay mặt lại phố phàng xiết bao cửa chùa đã đóng sập vào ông chồng ngồi cạnh từ đầu lặng thinh kiên trì nhân nhục tận tình à, giờ đây nói nho chúng mình về thôi um, nhưng ba vợ nổi giận rồi trong cơn sân hận chân thời đạp ra gạo lon tùng té gần xa miệng bà lớn tiếng thét la rậm trời thể ngàn kiếp nguyện vạn đời gặp chùa tôi phá tới bời chẳng nương gặp tăng ni khắp muôn phương tôi thời kinh anh miệt chẳng thương tiếc gì ông chồng lễ ứa bờ mi ngậm ngùi thương vợ chỉ vì phút giây hận thầy nhân sâu trót gây bình tâm thầy đang tiếc thai vô ngần trong lòng ông bóng nguyện thầm gặp duyên tôi sẽ quyết tâm tu liền à, hai vợ chồng rời mái yên bà đi tức tối muộn phiền khôn nguôi nhân thầy chủ trì về tới nơi hỏi tâm cơ sự đầu đuôi tỏ tường phát chàng đệ tử lầm đường phải lo sám hối quỳ hương tức thiền làm sai trái thiếu từ bi có tâm phân biết còn gì lòng nhân bản thân thầy cũng trở trăng tự mình sám hối ăn năn vô cùng nghĩ thầm buồn bã trong lòng lỗi do để tử ở trong chùa này à, nên bà thí chủ chùa cai buông lời thề độc đọa đài gieo nhân tại mình văn mặt bất thần à, cho nên mới tạo tìm phần tàn thương thầy bèn bước tới thiệm đường à, trước bàn thắp hương thể nguyện đời đời kiếp kiếp luân phiên à, nguyện làm con mãi không phiền muộn chi làm con bà thi chủ kiên à, hầu mong trả dứt nghiệp đi cho bà à, nghiệp bà vừa mới gây ra rồi thầy kháng nguyện thiết ta tim liền khi bà pha phách chùa chuyện thời con tâm nguyện xây thêm cảnh chuồng khi bà bật kính cửa tự kinh thường các giới đang tu thận hành thời con nguyện được tu hành à, nguyện theo ba mãi lanh quanh chẳng rời nguyện thề sinh mãi ghi lời à, đến khi ba dứt nghiệp rồi mới yên à, thầy trụ trì trong cửa thiền là tiện nhân của một liên bây giờ à, bà già nghèo khó xưa xưa chính là người thiếu nhân từ giờ đây à, là thanh đề trong kiếp này à, luân hồi gây quá dần xây chuyến hoài mầm Giờ nghe chuyện kim thứ hai à, Có gia đình nó sinh trai nổi dòng cửa nhà giàu có vô cùng à, chàng trai con một nên không thiếu gì sống đời sung sướng kể chi à, nhưng chàng trai lại chẳng nghĩ à, sĩ tốt lành chỉ sai xưa không học hành giao lưu kẻ sâu ở quanh vùng này um phương phản bản quân lửa thầy sớm vào lợi dụng bao ngày tháng quan chàng coi thường mẹ lẫn cha bao lời khuyên nhủ bỏ qua chẳng màng sống trong tình cảnh phú vả đêm ngày cha mẹ của chàng khóc than bất thần sinh mệnh nguy nan mù lò đôi măng vô vàng thảm thương một ngày bạn xấu tìm đường gài cô gái nọ cho chàng kết hôn mẹ cha nghe vậy mừng luôn nghĩ còn có vợ bơ na hai về cô vợ chàng ta mọi khi trước bạc tỏn ra ngoan hiền um, để người thân không tranh phiền sau lưng mụ kê lấy tiền của tôi gia tài chồng nhắm mãi rồi bông vô lại nọ tức thời tiếp tay để chờ chia cha của này chàng con ngu dại nào hay bày tình cho rằng hiện ở gia đình vợ là dâu thảo đời mình thăng quan một hôm chàng phải đi xa khi về thấy nước đổ ra giữa nhà hỏi thời vợ nói ông già giờ đây có tin khó mà chịu ông đem dân nước để ông dùng ông chê nóng lạnh thường không hại lòng nên ông đổ nước tư tung tính tình rất chướng là lùng kể chi một hôm chàng ở xa về thầy con dung dạy bốn bề phòng ăn Càng bèn tìm vợ hỏi thăm Vợ cho biết mẹ khó khăn vô cùng Đem dân cơm để bà dùng Bà chế cơm mãi rồi dùng khắp nhà Thật là bà chương quá mà khó mà tìm cách chiều bà im xuôi đây là mu kế vợ thôi nhưng chàng nào biết tâm thời u mê nên khi cô vợ tỷ tê cứ than thở mãi cứ chê trách hoài anh chồng nghe cũng lọt tai xuôi lòng mắt bảy tinh nơi vợ nhà một ngày đêm cả mẹ cha bỏ rơi giữa chốn rừng và thẳm xa nghĩ rằng cha mẹ mụ lò khó bề tìm cách thoát ra khỏi rừng Vợ chồng già thật đáng thương Cho rằng con bị lạc đường Mà tôi nào hay định tanh nói Vợ chồng mò mắm lần hồi suốt đêm Mưa lành lẽo gió cuồng đi sáng mai có kẻ trong miền đi qua thấy người quờ quạng mụ lò thương tình giúp đỡ đưa ra phía ngoài um, về nhà yên ôm cả hai chàng con cùng vợ đóng vai ngoan hiền Giả dạ, như mừng rỡ vô biên Hội thăm cha mẹ quyên thiên mặn nồng Sao lần đầu chẳng thành công Vợ kia lại cứ cùng chồng tỷ tê Bài mù tinh kê gớm ghê Anh chồng theo vợ u mê ngu đần một hôm bày chuyện bất nhân anh chồng tới cạnh sông thân thưa rằng xa bên ngoài đã lâu năm giờ mình nên trở về tâm chốn này sông thân nghe ân thuận ai chàng thuê xe ngựa một ngày cùng đi chàng cầm cương lái xe kia chở cha chở mẹ rất chi thầm tình tới rừng già gặp khủng quanh lặng im hoang vắng gặp gần tội tâm chàng con dừng ngựa bất thần giá nhớ gặp kẻ bất nhân chặn đường tay chân khua động gian rừng giả như đang chống cự phường giang manh miệng chàng la hét thất thanh làm như chính bản thân mình lâm nguy rồi nhân lúc nao loạn kia chàng không còn chút lương tri còn người à, lấy cây đôi quốc tơi bời quốc cha quốc mẹ miệng thời hét la giả như cơm đánh mẹ cha đúng như cùng vợ ở nhà mù toan thật là bất hiểu vô vàng vô minh xuôi khiến bạo tàn ra tay về phần cha mẹ nào hay mù lò đâu thấy huynh đây chút gì dù đang đau đơn kể chi thương rằng có bọn cướp kia thật tình hai người không nghĩ đến mình hai tay quờ quạng ở quanh chỗ ngồi trong tâm nghĩ đến con tôi sợ con bị hại hai người cùng láng con ơi mau chạy cho xa kẻo quần cướp mong đánh mà mạng dông con còn vợ trẻ chờ trong mẹ cha vô thác thời lòng cũng cảm ơn tiếng con ơi thốt nhẹ nhàng yêu thương ta tiếng lòng nàng thiên liêng khiến chàng con thức tình liền thấy mình bất hiếu nhất trên cõi đời ngừng con ơi âm hưởng tuyệt vời như gieo tâm đạo nhớ khơi lòng từ quay đầu coi cảnh âm mưu rồi con đường xấu chẳng đưa xe về tới nhà thú thật mọi bề rồi chàng quỳ lại đất chỉ tâm thành quỳ xin sám hối tội tình à, xin cha với mẹ của mình thứ tha rồi cho vợ trẻ quê nhà về nơi nguyên quán phương xa của nàng chàng con một thở lầm đường giờ lìa bạn cũ lìa phường gian manh sai xưa tật sâu bỏ nhanh quay về nẻo chánh thành thật chân suốt đời nguyện sống động thân chăm lo phụng dưỡng ân cần mẹ cha rồi chàng phát quyền thiết ta xin làm con của ông bà dạy lâu đời đời kiếp kiếp về sau với bao lòng hiu với bao tâm từ chàng con trong kiếp xa xưa là một liền không áo tu kiếp này còn bà mẹ kim trước đây kiếp này là mẹ của thầy mục liên Bà thanh đề thiếu lòng tin Cho nên nhân xấu truyền miên gieo hoài Để rồi quay quả bi ai Xa phân đầy đỏ hình hài thương não trầm lưng dưới chốn ngục sâu tấm gương còn đó ai nào dễ quên riêng về phần thầy một liên ngắm qua tiền kiếp kể trên rõ đàn um, một thời bất hiếu bảo tàng kiếp này qua bao phủ phản lâm thai và động kiếm sao cùng này nghiệp mong trả dân không dây giữa hoài ngầm cho nên hân tạng đã rơi tàn xương nát thịt đẻ người cũng cam nghiệp thế gian trả không quan dù thần thông giỏi cũng làm ngỡ tôi như một khi trả dứt nghiệp rồi đường tu mới mở rạng ngời kiếp mà sao nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu một kiền liên bồ